watching you and do you know that Làm sao anh biết được tâm tư của tôi đây Muốn nói ông nghe bao nhiêu điều sâu trong tim Vẫn cứ loay hoay mà chẳng tìm được lối ra Mất hết yêu thương siêu không